Ah, yeah, Ty Con up on the mic, fool. About to break it down like this, dog. Who we doing this for, fool? Vietnamese, fool. How we doing it, dog? Vietnamese style, dog. Like that. Yeah, yeah, yeah, for sure. What, what? Thức dậy sao giờ sáng đánh răng xong ăn sáng Các em phải đi học, các em lấy cơ bọc Học xong làm cái gì, học xong mình đi tập Tập xong mình ăn trưa, đi nhanh nhóm xe lửa Tiếng hoa trong nhà Các em mừng la qua đại biểu các em mình học dở trả lời không có lo các em chạy vô phòng các em mình xem bông chúng ta gọi bạn gái gội xong uống trà thái tiếng quét cho nhà các em mừng đi chơi Chúng ta bắt đầu bài, chúng ta muốn đi lái Trời ơi, mình phải viết, trời ơi, mình không biết ba la nữa Bây giờ mình tính đi ăn phở, bây giờ mình phải ngủ Thức lên, mình đi poo